Ra sẽ à, training cho mọi người về định vị bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây là hai công việc cực kỳ quan trọng trong việc phát triển SEO tài chính. Bởi vì khi chúng ta đã có mục tiêu rồi đúng không ạ? Buổi một chúng ta có bài tập về nhà là tìm ra mục tiêu. Vậy thì à, muốn đi đến mục tiêu đó, việc đầu tiên chúng ta phải định vị được bản thân của chúng ta. Vậy thì định vị bản thân như thế nào ngày hôm nay ra để training cho mọi người nha. à, đầu tiên ra xin giới thiệu cho mọi người những cái vị thế ở trong xã hội à, để mọi người hình dung ra có những thứ chúng ta đã biết rõ ràng hàng ngày rồi nhưng chúng ta chưa định hình nó rõ thì ngày hôm nay ra xin giới thiệu với mọi người một vài vị thế trong xã hội ví dụ như là phụ nữ chúng ta có những hình ảnh điển hình như là hot girl hot mom mẹ bỉm sữa phụ nữ hiện đại phụ nữ độc lập vân vân hay đàn ông thì có thể là những dân chơi những người đàn ông của gia đình những người hài hước leader doanh nhân vị thế trong xã hội nghĩa là như thế nào ạ nghĩa là những cái hình ảnh mà họ đưa lên Facebook và những cái người tương tác Facebook họ khi nghĩ đến họ họ sẽ nghĩ đến hình ảnh này à, ví dụ như hình, hiện tại thì Giang đang xây dựng hình ảnh về một người phụ nữ hiện đại thì thường xuyên à, Giang đăng những hình ảnh như là à, về gu ăn mặc thời trang của mình hiện đại à, và khả năng kiếm tiền của mình độc lập vân vân thì đó gọi là vị thế ở trong xã hội đúng không ạ việc đầu tiên chúng ta phải có vị thế trong xã hội nhất định à, vị thế trong BO thì Giang vâng, xin giới thiệu qua các vị thế trong BO gồm có trader, leader, OTC, pro, channel. Mỗi người sẽ có một cái thế mạnh và phù hợp với mình. Vậy thì mọi người hãy cân nhắc xem là mình phù hợp với vị trí nào. À, khi tham gia vào thị trường BO chúng ta có thể tham gia với tư cách đơn giản nhất đó là một trader. Một trader thì chúng ta chỉ cần biết phương pháp chơi, biết quản lý vốn như hôm trước chàng đã đào tạo và một leader thì chúng ta sẽ phát triển hệ thống bán đại lý um, để có ăn được hưởng hoa hồng đại lý còn OTC là chúng ta sẽ giao dịch uh, ờ, USDT mua cho mua của những người muốn bán và bán cho những người cần cái OTC này hôm trước anh Phúc cũng đã nói rồi nó có lợi nhuận rất là cao nếu như chúng ta làm tốt hay pro là chúng ta có thể à, pro là chúng ta có thể vừa làm trader à, trader vừa leader vừa OTC bao quát được ba lĩnh vực này. Còn trainer là cao nhất, tức là chúng ta có thể đào tạo liên tục các trader, các leader, những người làm OTC, những người pro thì mọi người phải tự nhìn lại mình, khả năng của mình hợp với cái lĩnh vực nào. Chúng ta hãy chọn một cái vị thế ở trong BO bởi vì chúng ta đã chọn BO là cái công cụ để kiếm tiền. Vậy thì quan trọng hơn nữa là chúng ta hãy chọn chúng ta là một vị một vị trí của chúng ta ở trong cái thị trường này để chúng ta làm việc bởi vì chỉ khi nào chúng ta thực sự uh, biết mình là ai và mình sử dụng công cụ nào để làm việc chúng ta phát triển cái thế mạnh đó của chúng ta chỉ vì chúng ta mới được kiếm được tiền ví dụ như là một bác sĩ giỏi nổi tiếng à, về ngành, mắt chẳng hạn thì khi mà ai đó mắt cũng sẽ tìm đến người đó thì trong lĩnh vực này cũng vậy chúng ta phải có một thế mạnh một sở trường để chúng ta thu hút được khách hàng đúng không ạ mình xin ví dụ như là à, ngay trong XT của chúng ta thôi, không cần đâu xa xôi cả. Có anh Phúc là anh đang xây dựng uh, hình ảnh theo hướng là một uh, trước mắt là một leader và đang hướng tới là một channel. Thì mọi người có thể vào Facebook của anh ấy, có thể anh ấy thể hiện hình ảnh rất rõ. Uh, ví dụ thông tin cá nhân, hình ảnh, uh, những cái đường link báo, những cái thông tin về bản thân anh ấy để khẳng định cái độ chất, nghĩa là cái cái sự đáng tin cậy của anh ấy để anh thu hút được khách hàng và thể hiện phong thái là một người gì ạ, người leader hay là giống như các bạn à, các chuyên gia hiện đang hot hit nổi tiếng đình đám ở trong X-Team chẳng hạn à, làm ví dụ như là bạn Minh Linh Miola hay là Cây San mọi người đang à, đọc lệnh rất là tốt và mọi người đang đi theo hướng là một chuyên gia thì mọi người có thể thấy là ban đầu các bạn ấy không có khách nhưng sau khi các bạn ấy uh, phát huy cái thế mạnh của mình đó là đọc lệnh tốt thì làm sao ạ thì có rất nhiều khách tìm đến với các bạn ấy để nhờ kéo về bờ hay là muốn nghe các bạn đọc lệnh thì các bạn ấy đã có khách thế cho nên mình mới nói rằng mọi người hãy tìm cái sở trường của mình ở trong cái sàn bo này và phát huy nó vậy thì việc đầu tiên chúng ta hãy hãy nghĩ lại xem uh, chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai tức là chúng ta không phải cần phải trở thành một bản photocopy của bất kỳ một ai khác chúng ta vẫn là chúng ta nhưng chúng ta phải định hướng được là chúng ta sẽ phát triển sẽ muốn trở thành một ai thì chúng ta phải hình dung ra được mọi người hãy nhìn lại những cái vị thế này nhá vị thế trong xã hội à, vị thế trong bo và hãy xác định rõ một cái hình ảnh mà mình lựa chọn để mình đi theo à, chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang muốn đi đến đâu thì mọi người cũng phải đặt một câu hỏi cho bản thân mình ví dụ chúng ta đang là một chuyên gia nhưng chúng ta đã là một chuyên gia như thế nào rồi và chúng ta sẽ muốn trở thành một chuyên gia như thế nào thì mọi người phải nhìn nhận lại à, chúng ta đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì nghĩa là có những người ví dụ đã đang mua quyền đại lý rồi à, nhưng mà chúng ta đã mất 100 đô tức là 2 triệu tư để chúng ta trở thành đại lý nhưng mà chúng ta đã làm những cái gì để chúng ta kiếm tiền bằng cái sàn video này rồi thì mọi người cũng hãy đặt câu hỏi cho bản thân mình và hãy lên một kế hoạch vậy thì cái việc đầu tiên bây giờ là mọi người hãy chọn cho mình một cái hình tượng lý tưởng phù hợp với cá nhân của mình như lúc nãy Giang đã nói rồi, chúng ta không cần phải trở thành một bản photocopy của bất kỳ một ai. Nhưng chúng ta sẽ chọn một cái hình tượng lý tưởng, tức là những cái người mà chúng ta ngưỡng mộ và chúng ta muốn trở thành. Nhưng nó phải phù hợp với cá nhân mình. Và mọi người hãy chọn cho mình một hình tượng đi. Mọi người sẽ xây dựng hình mình thành cái hình tượng như vậy. À, thứ hai là mọi người hãy chọn cho mình một cái vị trí phù hợp với khả năng trong công việc tức là mỗi con người sinh ra không có một ai giống ai cả mỗi người sẽ một khả năng một sở trường của mình chắc chắn rằng trong tất cả các anh em x team ai cũng sẽ có thế mạnh của mình các bạn có thể không giỏi về chơi thì các bạn hãy trở thành một leader hay các bạn có thể không giỏi về chơi không giỏi về uh, uh, phát triển hệ thống chẳng hạn thì mọi người hãy làm otc đi tức là chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta kiếm tiền trong thị trường này nhưng quan trọng chúng ta phải tìm xem cái khả năng cái sức mạnh của mình là ở đâu bởi vì chỉ có chính bản thân mình mới biết khả năng của mình ở đâu mà thôi đó thế cho nên là chúng ta hãy uh, nhìn lại hãy đặt những cái câu hỏi uh, chúng ta là ai chúng ta đang ở đâu chúng ta sẽ làm gì đó và hãy trở thành chính cái hình tượng mà chúng ta muốn trở thành nhưng mà vẫn là giữ bản thân mình nhá đó là về định vị uh, định vị bản thân việc đó rất là quan trọng nghĩa là ngày xưa trước đây khi mà mình không tham gia các lớp đào tạo ấy, thực sự là mình cũng không biết mình là ai cả đó thì khi mà chúng ta định vị được cái bản thân rồi thì làm sao ạ sau khi chúng ta đã biết được là chúng ta là ai trong xã hội này chúng ta là ai ở trong cái thị trường chúng ta đang kiếm tiền này thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo đó là xây dựng thương hiệu cá nhân và cái bước xây dựng thương hiệu cá nhân này hình ảnh ngôn từ Ờ, và mọi thứ chúng ta sẽ nhất quán với cái hình ảnh những cái ờ, cái cái địa vị thế mà chúng ta đã lựa chọn đúng không ạ vậy thì trước khi bước vào xây dựng thương hiệu cá nhân mình muốn giới thiệu một cái vị thế của người sale tài chính tất cả những người chúng ta đang tham gia ở trong buổi dung ngày hôm nay là chúng ta đã mua mua quyền đại lý rồi đúng không ạ tức là chúng ta đã đồng ý là trở thành một người gì ạ người sale tài chính người sale tài chính thì cái vị thế của người sale tài chính rất quan trọng <clears throat> các bạn hãy nhớ rằng SEO tài chính là chúng ta đang bán cái sản phẩm vô hình tức là chúng ta không có sản phẩm để đưa cho khách hàng không có feedback mà thứ chúng ta bán duy nhất đó là uy tín của chúng ta khách hàng lựa chọn chúng ta bởi vì chúng ta hơn họ về gì ạ về tiền chúng ta hơn họ về kiến thức và chúng ta không bao giờ chào mời bán chúng ta không phải là cái người mà đi chào bán sản phẩm cho khách hàng mời anh chị dùng cái này mời anh chị thử cái kia mà gì ạ chúng ta đang trao cho họ cơ hội tại sao ạ bởi vì đây là một cơ hội kiếm tiền có đúng không ạ đây là một cơ hội kiếm tiền chứ không phải là chúng ta đi mời chào để bán một vài sản phẩm vậy nên cái vị thế của người sale tài chính bắt buộc phải luôn luôn cao hơn những cái khách hàng của mình đúng không ạ mọi người phải luôn nhớ cái điều này nhá điều cực kỳ quan trọng luôn bởi vì mình đã chứng kiến rất nhiều bạn uh, Ừ, bán hàng bán hàng à, tức là xe tài chính nhưng mà lại quá hạ mình tức là mời mọc xin xỏ khách thì cái điều đấy là không nên chúng ta phải uh, định vị bản thân mình là chúng ta đang ở một cái vị trí nào để chúng ta nói chuyện với khách hàng nhưng vị thế của chúng ta bắt buộc phải cao hơn khách hàng còn nếu chúng ta chưa cao hơn khách hàng thì chúng ta phải nâng cấp bản thân lên để chúng ta cao hơn khách hàng nếu chúng ta không có nhiều tiền hơn họ thì chúng ta phải có nhiều kiến thức hơn họ đúng không ạ chắc chắn chúng ta phải có cái hơn khách hàng của mình vậy thì mọi người hãy ghi nhớ cả cái vị thế của người sale tài chính nhé. À, về ngôn từ, hình ảnh, ứng xử như à, lúc nãy đã nói là nó phải nhất quán với cái vị thế mà chúng ta đã chọn đó chúng ta định vị bản thân và khi mà chúng ta đã biết chúng ta là ai thì mọi ngôn từ hình ảnh ứng xử chúng ta phải nhất quán với cái hình ảnh đó vậy à, làm thế nào để à, có những cái ngôn từ hình ảnh ứng xử chuẩn thì chúng ta hãy đi sâu vào nội vi, ngoại vi và hành vi. Nội vi là những thứ ở bên trong chúng ta này này. À, thì đầu tiên mọi người phải có kiến thức, kiến không không có ai mà tức là không làm mà ừ, có ăn thì là chuyện không bao giờ có. Kiếm tiền trong tài chính rất là sướng, rất là dễ, rất, rất là tốt. Nhưng không phải chúng ta cứ thế nhảy vào mà chúng ta có thể kiếm được tiền mọi người cũng hiểu là rất nhiều người có thể dùng từ gì ạ toang ở trong cái thị trường này rất nhiều người thua nhưng tại sao có những người kiếm gì ạ kiếm vài triệu đô kiếm đến vài trăm triệu một ngày đó là sự thật thì thế thì người ta mới nói rằng là đầu tư mà uh, không có kiến thức thì không không khác gì đánh bạc cả còn đầu tư mà có kiến thức thì còn đánh bạc mà có kiến thức ý, thì chính là đầu tư thế cho nên là kiến thức cực kỳ quan trọng và cái kiến thức này có khó không ạ không khó kiến thức là những thứ chúng ta có thể học được đúng không ạ à, ví dụ như là à, trước đây à, đợt mới làm ấy thì uh, Giang có đào tạo cho đội nhóm của mình ví dụ như hiện tại có hình ảnh là bạn Kaisan à, đó chính Giang là người bảo bạn ấy là em hãy chuyên sâu đi em hãy um, học hỏi đi em hãy làm một chuyên gia đi và thực sự là rất vui là thời gian gần đây bạn ấy đã trở thành một chuyên gia thực sự tức là thường xuyên đọc những mang những cái phiên lệnh đọc dương cho mọi người và đã có cái hiệu quả là rất nhiều khách tìm đến bạn ấy và nhờ bạn ấy kéo về bờ thế thì mọi người thấy là ban đầu bạn ấy cũng khởi đầu cũng giống như bao nhiêu người khác cũng ờ, đọc lệnh cũng rất là run cũng không có đủ tự tin thế nhưng mà bằng cách gì ạ à? trau dồi kiến thức hàng ngày học hỏi những thứ này chúng ta hoàn toàn có thể học trên mạng hoặc là chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau học hỏi đồng đội ít team luôn luôn có những anh em sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho mọi người vậy thì những ai thực sự nghiêm túc muốn làm mọi người hãy làm sao ạ trang bị cho mình kiến thức thứ hai là có niềm tin à, niềm tin thì cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng hệ thống gian ờ, Giang rất thích câu ờ, của anh Phúc hay nói với gian là uh, đã không tin thì đừng có làm còn đã làm thì phải tin thế cho nên là chúng ta mà không tin ý, thì tốt nhất là đứng ở ngoài và đừng làm còn chúng ta đã mua đại lý và chúng ta xác định mời khách thì chúng ta phải tin nếu chúng ta cứ bán tín bán nghi mà chúng ta đi mời khách vào đây ý, thì không khác gì chúng ta là một lũ lừa đảo cả đúng không ạ khi mà chúng ta đã tìm hiểu đã hiểu là cái sân này cái thị trường này nó bền vững nó hợp pháp nó uh, có thể mang lại cái thu nhập tốt cho chúng ta thì mọi người đừng có sợ một điều gì cả mọi người chỉ cần có niềm tin tuyệt đối vào và làm tốt công việc của mình thì mọi người sẽ có hiệu quả tốt thế cho niềm tin là một thứ rất quan trọng tin vào công việc mình làm tin vào những người đồng đội cái đội nhóm mà mình đã chọn à, thứ ba đó là trách nhiệm trách nhiệm tức là gì ạ à, khi chúng ta mời đã mời khách vào đây thì chúng ta phải có trách nhiệm với họ chăm sóc cho họ tốt giúp họ kiếm được tiền Điều này cực kỳ quan trọng bởi vì nhiều người chỉ cần là mời khách vào xong sau đó là để thả trôi thì làm sao chúng ta sẽ mất mất khách nhiều và cũng không có nhiều không thể nào có khách mãi mãi để chúng ta cứ thay màu liên tục. Thế cho nên mọi người có thể tốt nhất là hãy trách nhiệm kể cả khách vào 50 đô, khách vào 20 đô, khách vào 10 đô chẳng hạn. Nhưng họ đã tin tưởng và họ vào tiền với chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Thậm chí có thể họ không nghe lời hoặc có thể chúng ta có kiên nhẫn với họ vì uh, họ không hợp tác chẳng hạn nhưng hãy bằng tất cả cái trách nhiệm của mình bởi vì là họ đã tin tưởng và đi theo mình thì hãy giúp cho họ làm sao ạ kiếm được tiền à, hướng dẫn họ phương pháp hoặc là nếu phải đào tạo họ kỹ là không được tự chơi và giúp cho họ không bị cháy tài khoản đó là sao để giúp cho họ kiếm được tiền thứ tư là cái điều này cực kỳ quan trọng là chúng ta phải luôn luôn tích cực bởi vì là phải có thái độ tích cực thì mới làm tốt được mọi thứ mới có nhiều kết quả tốt đẹp trong cuộc sống này luôn luôn phải có thái độ tích cực với cả công việc cả đồng nghiệp à, đồng đội của mình và nói chung là mọi việc phải chúng ta phải hướng theo hướng tích cực điều này thì chắc là nhiều người cũng biết rồi à, thứ năm đó là trung thực à, trong cái à, việc chúng ta marketing ý, nhiều nhiều bạn cũng bị hiểu nhầm cái này này à, các bạn sợ là các bạn à, nói những cái điều không thật ví dụ như là sâu những cái hoa hồng không phải là của mình chẳng hạn nhưng mà cái đấy thì không phải là nói dối nhá những cái con số hoa hồng hoàn toàn là có thật chẳng qua là chúng ta à, có những bạn chưa làm được thôi chứ không phải là chúng ta vẽ một con số trả vờ lên để chúng ta lừa khách thì cái việc đấy là cái việc FOMO và việc uh, quảng cáo nó khác với việc trung thực nhá cái việc trung thực là chúng ta sẽ uh, thật thà với khách trong mọi việc ví dụ uh, target một ngày từng ngày stop loss bao nhiêu và mọi cái gì chúng ta biết thì chúng ta hãy truyền đạt lại cho khách hàng đúng như những cái gì như vậy đó, có tâm thì sẽ có tầm và chúng ta phải kiên cái tiếp theo là chúng ta phải kiên trì không có một cái công việc nào bắt bắt đầu mà lại dễ dàng ngay có kết quả ngay cả thế thì chắc tất cả thế giới này họ sẽ bỏ hết mọi công việc và họ đi làm tài chính mất đúng ạ thế vậy nên là sẽ có những người kiếm được tiền từ tài chính và có những người từ bỏ thế nhưng mà những ai mà kiên những ai mà đã xác định làm thì mọi người hãy kiên trì mình ví dụ một câu chuyện ở bản thân mình à, ngày xưa mình bán à, mỹ phẩm à, hồi đấy mình còn khó khăn tức là mình vay khoảng 10 triệu để mình nhập hàng và trong 3 tháng trời mình đăng bài bán hàng trên Facebook thì không có một con ma nào ngó ngàng đến thế nhưng mà mình vẫn đăng hàng ngày cho đến ngày đầu tiên của tháng thứ tư thì đã có một khách mua và sau đấy thì sau đấy thì um, mình phát triển rất là tốt chỉ trong vòng một hai tháng tức là ý của mình muốn nói ở đây là à, chúng ta bắt đầu một công việc gì đó chúng ta phải kiên trì đến cùng thì chắc chắn nó có kết quả người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được à, giống như trong nhóm của mình có bạn chính chẳng hạn à, cả tháng đầu tiên đang là không có khách nhưng đến bây giờ đã bắt làm sao ạ bắt đầu có khách có đại lý thì mọi người hãy tin tưởng là chỉ cần chúng ta tin và chúng ta chọn đây là công cụ để chúng ta kiếm tiền thì chúng ta cứ kiên trì đi cứ làm việc hàng ngày đi thì chắc chắn chúng ta rồi cũng sẽ có kết quả đúng không ạ à, về cái mục tiêu mục tiêu này thì hôm trước mục tiêu này là cái quan trọng rất là quan trọng bởi vì chúng ta phải có mục tiêu chúng ta mới có động lực làm việc thế cho nên là bài tập về nhà lần trước chúng ta đã có cái mục tiêu này rồi thì chúng ta hãy giữ vững chúng ta hãy ghim cái mục tiêu này ở trong đầu mình để hàng ngày chúng ta làm việc chúng ta đều nghĩ cái mục tiêu đó à, về cái áp lực à, mọi người phải có áp lực à, ví dụ như trước đây chẳng hạn mình chưa làm tài chính thì mình chẳng có áp lực gì cả bởi vì mình không có gánh nặng mình không có những cái um, không có những cái đau đầu về kinh tế có thể nói là như vậy thế nhưng mà sau khi mình à, vào tài chính phát triển bản thân thì mình cảm thấy là uh, mình chưa thể nào có thể hài lòng với cuộc sống như vậy được tại sao ạ tại vì là mình đã có biệt thự để ở đâu mình đã có những cái siêu xe để đi đâu mình sống một cuộc sống bình thường à, và và khi vào môi trường tài chính thì rất nhiều anh em à, đi siêu xe đi biệt thự thì đó đã trở thành cái áp lực cho mình bản thân mình bây giờ mình cũng à, muốn vươn lên mình muốn muốn là có một cái mục tiêu lớn hơn và đó là chính là áp lực để mình làm việc để làm sao để mình cũng nâng cấp cuộc sống của mình lên chứ cùng mình không thể nào hài lòng với cái cuộc sống mà cũng chưa bằng một ai hết thế cho nên mọi người cũng vậy phải luôn luôn có một cái áp lực để dành cho bản thân mình à, cái cuối cùng của trong cái nội vi này đó là tình yêu tình yêu đó là chúng ta hãy yêu công việc mà mình làm bởi mình thì công việc này rất là vui làm tài chính thực sự rất vui luôn à, gắn kết với anh em gắn kết với đội nhóm hàng ngày đi chơi nói nói, nói chuyện rồi là giao lưu với nhau làm tài chính rất vui vẻ và rất là nhẹ đầu đó đó là và chúng ta yêu đồng đội yêu uh, leader của mình yêu tuyến dưới của mình yêu anh em sai lai của mình tất cả những người anh em trong x team và thậm chí cả ngoài x team những người mà cùng làm tài chính bởi vì chúng ta là cùng một con đường uh, có thể khác nhóm có thể khác sân có thể khác này khác nọ nhưng mà làm sao chúng ta đều có một cái um, hướng đi đều có một cái mình nghĩ là đều có một uh, đều có một cái lý tưởng chung thế cho nên chúng ta hãy happy và chúng ta hãy có tình yêu với tất cả mọi người thì đây mọi người hãy nếu mà có những ai mà giống mình ấy, thì mình học hành mình hay ghi chép lại mọi người từ đầu đến giờ ghi chép lại thì mình nghĩ nó cũng là một số thứ rất là quan trọng chứ nó không hề sáo rỗng đó là về nội vi nhá à, <clears throat> đó là về nội vi để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân thì trước tiên bản thân chúng ta ở bên trong chúng ta phải có kiến thức phải có niềm tin phải có trách nhiệm phải tích cực phải trung thực kiên trì phải giữ vững mục tiêu phải có áp lực và có tình yêu đó đó là nội vi để chúng ta có một cái thương hiệu cá nhân đấy và ngoại vi là gì ạ ngoại vi chúng ta phải có một cái ngoại hình à, phong cách thời trang chúng ta phải biết chăm sóc ngoại hình cho, mình à, cái phong cách thời trang của chúng ta phải phù hợp với bản thân mình phù hợp với những cái à, vị thế mà mình đã chọn Giao tiếp thì chúng ta hãy tự tin, khéo léo, ứng biến lý trí, tình cảm tinh tế. À, mình có tìm một vài quyển sách à, có thể gợi ý cho mọi người đi mua nhé để mọi người có thể nâng cấp à, về cái giao tiếp như là nghệ thuật bán hàng cấp cao, à, tử việt cảm xúc, nghệ thuật quyến rũ. Đó, các bạn có thể ghi lại. À, xây dựng thương hiệu cá nhân đó là chúng ta đã nói là chúng ta làm uy tín trách nhiệm và chúng ta quản trị các công cụ truyền thông mạng xã hội tối đa bởi vì là cái sự kết nối tỷ lệ thuận với thành công hiện nay các uh, kênh trang mạng xã hội như là YouTube, TikTok, Facebook thì mọi người nên tận dụng tối đa. Những ai có thể phát triển mảng nào, kênh nào thì mọi người hãy tận dụng. Bởi vì là mọi người càng kết nối với càng nhiều người, tương tác với càng nhiều người thì mọi người càng dễ đi đến thành công. Và một cái điều của ngoại vi này là cái điều cực kỳ quan trọng đó là xác lập nuôi dưỡng các mối quan hệ gia đình bạn bè đồng nghiệp đối tác đối thủ à, mọi, ờ, xác lập nuôi dưỡng các mối quan hệ như thế nào à, trong cái một buổi đào tạo với ờ, đội nhóm của mình ấy, thì mình cũng đã từng nói cái này rồi và sau khi giải thích thì chị họ mình mới bảo là ừ nhờ bảo sao mà mà mà xíu làm cái gì cũng dễ xác lập nuôi dưỡng các mối quan hệ này này nghĩa là chúng ta phải có một sự nuôi dưỡng mối quan hệ hàng ngày hàng giờ tức là phải xuất phát từ sự thực tế ở bên trong chúng ta kể cả những người không làm với mình không mua hàng của mình không phải là đối tượng khách hàng của mình nhưng làm sao ạ chúng ta luôn nuôi dưỡng những mối quan hệ thật tốt bởi vì chúng ta càng có nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội thì chúng ta càng dễ thành công mọi người có công nhận điều này không ạ à, hoặc là những cái ờ, à, trên Facebook chẳng hạn mọi người hãy tương tác thường xuyên với những cái người người mối quan hệ của mình chứ không phải là đợi khi nào mọi người à, cần chốt sale thì mọi người à con này là mục tiêu chốt sale thì bắt đầu mình bắt đầu vào mình comment của nó thì điều này mình không làm mà mình hãy nuôi dưỡng hàng ngày những ai mà mình có thể tương tác những ai mà mình uh, uh, nhìn thấy những ai mình nhớ đến thì mình hãy quan tâm hàng ngày nuôi dưỡng những cái mối quan hệ của mình từ gia đình của mình từ bạn bè của mình đồng nghiệp của mình đối tác của mình hay kể cả những cái đối thủ đang làm ở những cái sân chơi khác không làm với mình chẳng hạn thì mình cũng hãy nuôi dưỡng những mối quan hệ đó đó là một cái việc rất tốt trong việc xây dựng quan uh, xây dựng các mối quan hệ uh, xác lập nuôi dưỡng các mối quan hệ uh, những cái này đều là từ trải nghiệm cuộc sống của mình thôi thì mình uh, viết lại đây bởi vì từ nghiệm từ mình ra mình làm bất cứ một công việc gì thì mình đều nhận được sự ủng hộ cực kỳ tốt từ rất nhiều người đó là vì từ cái việc mà mình nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình rất là tốt không phải là mình cho đi để mình nhận lại mà cái việc này nó là một cái việc rất nên làm đó là chúng ta hãy luôn luôn nuôi dưỡng những mối quan hệ của mình không phải vì mục đích này mà mình mà mà là ý của mình là mình hãy luôn luôn nuôi dưỡng các mối quan hệ nó sẽ mang lại nhiều cái tốt đẹp cho chúng ta chứ không phải chỉ trong công việc những cái này mọi người nên làm và chính cái điều này cũng sẽ xây dựng một phần lên cái thương hiệu cá nhân của mình đó khi mà chúng ta nuôi dưỡng những mối quan hệ tốt thì chúng ta sẽ có một cái thương hiệu cá nhân cực kỳ tốt luôn uy tín đó là về ngoại vi à, còn hành vi đó là chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả đó đúng không ạ nếu mà chúng ta chỉ mua 100 đô đại lý và chúng ta vứt ở đấy thì chúng ta mãi mãi sẽ không có một đồng hoa hồng nào hết đó chúng ta phải bắt đầu từ những hành động nhỏ và chúng ta hoàn toàn có một kết quả lớn các bạn rất may mắn các bạn vào X Team, X Team đang tổ chức cái khóa học viện triệu đô này dạy cho mọi người từ chữ A, chữ B, chữ C từ những bước đi đầu tiên để mọi người có thể làm à, và giao bài tập cho mọi người thì thực thực sự là khóa học không được cái gì cả bọn mình không được cái gì hết nhưng người được chính là các bạn nếu như các bạn ý thức các bạn tập trung học các bạn trau dồi kiến thức các bạn thực hành và các bạn hành động thì chắc chắn là và mình đã nhìn thấy rồi nhá mình đã bắt đầu nhìn thấy rất nhiều bạn đã thay đổi sau vài buổi học của cái team thế cho nên là những ai mà đã xác định là mình làm thì mình hãy bắt đầu hành động đã có người chỉ đi nước đường đi nước bước cho các bạn thì các bạn chỉ việc làm thôi vậy thì hãy làm đi cứ làm đi và đấy mình đã nói rồi hãy kiên trì các bạn sẽ có kết quả và những cái kết quả không, không thể nào nói trước được mọi người có thể bắt đầu từ vài hành động nhỏ thôi nhưng kết quả nó có thể là rất lớn rất khủng khiếp chúng ta không thể nói trước được à, đó là về mình nói về tổng quan về những cái xây dựng uh, thương hiệu cá nhân đó chúng ta phải có từ bên trong ra bên ngoài thì chúng ta mới có một thương hiệu uy tín được đúng không ạ chúng ta không thể nào mà uh, phông bạt ảo ảnh ở đâu được chúng ta hãy uh, xây dựng tốt cho mình từ nội vi đến ngoại vi từ bên trong của mình có đầy đủ những cái yếu tố để mình có cái thương hiệu tốt cho đến bên ngoài mình có cái phong cách thời trang rồi uh, những cái cư xử ứng biến làm sao để mình có cái hình ảnh đẹp nhất uy tín nhất còn đây là đến phần xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội. À, tức là không nói đến những cái đối tượng ờ, khác mà chỉ những cái đối tượng biết chúng ta qua mạng xã hội trên Facebook. Thế thì hình ảnh ở trên Facebook nhá, cực kỳ quan trọng. Không phải riêng Facebook mà Facebook này, TikTok hay là YouTube chẳng hạn. Thì cái việc hình ảnh này là cực kỳ quan trọng bởi vì sao ạ? Bởi vì marketing ở trong tài chính ý, nó phải như ngành giải trí hào nhoáng phải chỉn chu phải đẹp và mọi người phải đừng bao giờ quên cái hình tượng mình theo đuổi nhá nó phải phù hợp nó phải luôn luôn nhất quán với hình tượng mình thay đổi à, mình mình theo đuổi đó nó là hay phải giữ vững cái vị thế của mình để khẳng định được với khách hàng và nội dung của bài viết thì mọi người hãy nhớ rằng là con người ta luôn bị ám ảnh khao khát bởi những thứ hàng ngày chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta không thể có được những cái điều này là những điều khoa học chứng minh rồi người ta chỉ bị ám ảnh người ta khao khát những thứ mà hàng ngày chúng ta nhìn thấy mà chúng ta không có được thôi thì mọi người hãy hãy hãy vận dụng cái cái ừ, đòn tâm lý này làm sao ạ bài đăng của chúng ta sẽ là gì những chủ đề ăn chơi à, đời sống cao thu nhập cao mọi người đang sinh hoạt trong cái giới đại chính mọi người không thấy thôi chứ những người đi làm công ăn lương ngoài kia nhìn vào chúng ta là là họ phải ngưỡng mộ đấy vậy thì hãy đánh vào cái cái khao khát của họ họ phải đi làm công ăn lương họ phải ngồi uh, văn phòng phải ngồi uh, bốn góc tường nhưng chúng ta thì sao ạ chúng ta đi ăn chơi cũng ra tiền uh, chúng ta đi cà phê cũng ra tiền đó chúng ta có cái thu nhập cao hơn hơn với mức sống ở bên ngoài rất là nhiều nhàng nhàng vài trăm đô một ngày là là là mức sống mức mức rất là bình thường ở trong tài chính thế cho nên chúng ta có thể sâu cho họ những cái thu nhập đời sống cao à, nội dung bài viết của chúng ta ngoài cái đó chúng ta có thể thể hiện về trình độ sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực đã chọn đó những ai mà đã định vị vị thế được của mình là ở trong ờ, đã chọn được cái vị thế của mình thì mọi người hãy trau dồi kiến thức để làm sao để mọi người có những cái ngôn từ có những cái chữ nghĩa có những cái bài viết nó thể hiện trình độ sự chuyên nghiệp thì làm sao ạ để thì khách hàng họ sẽ ngưỡng mộ các bạn và họ sẽ đi theo các bạn à, hoặc là những cái bài viết xen kẽ vào có thể là quan điểm sống này à, hoặc là những cái bài viết có mang lại giá trị cho xã hội đó cái Facebook à, hoặc là các trang mạng xã hội của chúng ta là để làm ăn cho nên là cái Facebook của chúng ta à cái cái những cái trang mạng xã hội của chúng ta phải đẹp phải sạch à, không có những cái bài tạp nham không đăng linh tinh mà chúng ta chỉ tập trung uh, vào để cái Facebook của chúng ta nhìn vào là họ cảm thấy tin tưởng, họ cảm thấy ngưỡng mộ, họ cảm thấy là muốn trở thành khách hàng của chúng ta, muốn đi theo chúng ta. Đó thì mọi người hãy xây dựng cái cái cái thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội này thật là tốt quan trọng nhất là về hình ảnh đó và cái thứ hai đó là về à, nội dung thì mọi người hãy uh, trau dồi cái kiến thức cho mình sau khi mọi người đã um, định vị được bản thân và mọi người đã xây dựng được cái hình ảnh uh, thương hiệu cá nhân của mình thì mọi người hãy khẳng định vị thế khẳng định cái này bằng gì ạ đó là bằng luật tần suất nhắc đi nhắc lại nhất quán đều đặn liên tục tại sao lại có ảnh ngọc trinh ở đây bởi vì uh, giang ví dụ cho mọi người ngọc trinh không hề có ai um, cô ấy không hề đăng quang một cuộc thi nào về uh, nội y cô ấy không hề có ai cha cô ấy vương miệng về nữ hoàng nội y nhưng tất cả chúng ta khi nhắc đến ngọc trinh chúng ta nhắc đến gì ạ nữ hoàng nội y đó là tự cô ấy và bầu của cô ấy đã à, đưa cho cô ấy cái uh, danh hiệu này chứ không phải là một ai khác và họ cứ nhắc đi nhắc lại cứ nhắc đi nhắc lại nữ hoàng nội y ngọc trinh nữ hoàng nội y ngọc trinh nữ hoàng nội y ngọc trinh thì bây giờ hằn trong đầu chúng ta chính ngọc trinh chính là gì ạ chính là nữ hoàng nội y đó cô ấy đã phát triển cái um, cái cái thế mạnh cô ấy là body và mặc bikini của cô ấy và cô ấy đã trở thành một nữ hoàng nội y và cô ấy đã rất thành công rất kiếm được rất nhiều tiền nhờ cái việc là cô ấy có cái thương hiệu cá nhân của mình vậy thì mọi người hãy uh, định vị bản thân của mình sau đó xây dựng cái thương hiệu của mình nhất quán về hình ảnh ngôn ngữ và chúng ta hãy nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại với khách hàng của mình ở trên Facebook hãy thể hiện điều đó thường xuyên liên tục để bất cứ khách hàng nào um, theo dõi mình trên Facebook cũng sẽ hằn đầu trong đầu họ mình là ai để khi họ cần họ sẽ tìm đến chúng ta đó uh, hành trình bạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên à, giang biết là rất nhiều bạn có những bạn đang bắt đầu từ vạch à, xuất phát tức là chúng ta chưa chưa nắm rõ à, chúng ta chưa biết phải làm thế nào vậy thì à, đã có khóa học triệu đô đã đào tạo cho các bạn rất kỹ rất bài bản bây giờ các bạn chỉ việc làm làm làm và làm và bất cứ có một vấn đề gì các bạn đều có thể trao đổi với đội nhóm của mình và X team sẽ luôn luôn hỗ trợ đồng hành cùng các bạn à, đó thì cái phần uh, training về định vị uh, bản thân và xây dựng thương hiệu cá nhân của Giang đã hết. À, bây giờ mọi người các có các mục hỏi đáp mọi người sẽ hỏi nhá và Giang sẽ trả lời cho mọi người.